Mình làm bài thi không tốt Tối qua ngủ không được Vì nhiều mũi quá Mình có một bí quyết Nhãn thông trừ mũi vết mới với công thức đột phá của Mỹ Tiêu diệt mũi bảo vệ lâu hơn đến 10 tiếng với hương hoa tươi mát Nhãn thông trừ mũi vết mới bảo vệ đến 10 tiếng à!